Ok xin chào tất cả anh em đã, đã trở lại với kênh Di Khải Gaming Và Di Khải xin kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi Ở lần video này thì Khải sẽ soi xét đồ của cao thủ uh, Cái bang Hùng Cuồng Tăng trưởng môn Cái bang cho anh em xem nha anh em ơi Và ở tháng vừa rồi thì anh ta dành cho mình cái hàng đó là tăng trưởng môn của môn phái Cái bang Và anh em cùng xem sơ xét đồ Anh ta đang sử với mình hai món vàng đó là một cái áo ờ, định quốc Phục hồi 50 Sinh lực 200 thực sự cái áo này ở server là hơn 20 triệu đó em hơn 10 hơn 20 triệu đó em nhưng em có theo dõi cái vừa rồi được cái đợt đợt đợt độ tốt vừa rồi thì áo này chỉ giá hơn 20 triệu đó em thực sự quá gơ rồi tiếp tục đó là một cái cây bỏng ờ, tóc 30 số thương 30 dòng 1 cái bỏng này thì xem xem ở server này chắc khoảng hơn 10 triệu em ơi cái bỏng này hơn 10 triệu cái này hơn 10 triệu rồi con phi dân này là hơn 10 triệu nữa nha anh em Trời ơi, set đồ này thực sự là em là những trang bị khác khác khác phần thưởng này là hạng top 1 à, đô cấp nha em top 1 à, của ban hội cấp độ 100 top ban hội cấp 100 top 1 của ban hội khi đạt đến cấp 120 người đầu tiên và đang sở hữu mình một cái nón sinh lực nội lực uh, 16 117 và kháng hỏi 14 cho 40 một cái chuyền uh, à, kháng tất cả xấu không bằng uh, 7 rồi gia chuyền thì chưa được đẹp lắm anh em ơi một bao tay 40 sinh lực một lực một nhẫn khăn lôi 19 và à, may mắn 4 khá là đẹp luôn một đôi giày tóc 36 và khăn lôi 20, 28 một đai lưng 2540 đai lưng này vị trí phải bèo lắm phải một triệu anh em ít nhất phải 15 kim đai lưng này quá đẹp đai lưng này thực sự quá đẹp đi năm hành của cái băng bỏng thì quá đẹp một nhẫn khăn băng 15 và dòng độc 30 sinh lực lực luôn một cái bội 540 đỡ mà nói là server thì ngọc bội này cũng dạng ở hàng no server em mày đếm trên đầu của ngón tay em mày và những bọn thế này nó sẽ xem xem tầm giá từ ờ, có thể từ 2 đến 5 triệu như năm tùy người bán cũng như là từ người mua đó nói chung là sẽ đồ này thực sự là quá đẹp năm ơi hiện tại đang có cho mình 80 điểm chậm à, bao tay và ngọc bội và có cho mình 40 chón từ cái nón và có cho mình là cái này cũng có một cấp từ mặt nạ và kèm cái này cũng có từ phi phong đó. và một cái ấn tín tăng trưởng môn kỹ năng à, phi long uh, tại thiên một cấp cũng như là thiên hạ vô cấu một cấp đó, quá chất luôn em ơi kỹ năng 9 ít thiên tài thì ạc này quá khủng em ơi và đang sử cho mình một cái sinh lực 200 chung thì tổng sơ qua set đồ này thực sự anh em là hơn có thể nói đây là một set đồ khá chất ở server này nha anh em server này server S8 Phật Sơn ký sử trang chủ game công thành chiến xưa nét nha em ơi server này học động một tay thôi mọi người và những giá trị cùng những món đồ như thế này thực sự anh em là gọi là nằm ở cái dạng gọi là hàng nô server nha anh em rồi Trong tổng sức đồ cả người này nọ thì ạc này lên đến hơn 50 triệu anh em à Một cái ạc quá khác anh em à Hơn đến 50 triệu Và đang sở hữu mình là một kỹ năng, hai kỹ năng Kèm với cái ca nhắc cỡ trên đầu nữa thì ạc này đang sở hữu mình ba kỹ năng cũng có Thiệt sự là một ạc quá khủng khiếp Với sở hữu như thế này anh ta có thể Ở trong trận thống kim lúc này khả thấy anh ta quất luôn cả thiên banh luôn anh em à Quá ngơ Rồi anh em xem video này đừng quên ở lại cho các bạn hùng cuồng một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của Duy Khải Gaming và cùng nhau theo dõi những video tiếp theo từ ờ, kênh của Khải vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày nha anh